Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn đang có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay. Và trong thời gian vừa qua thì theo khảo sát của Dũng thì đến 99% các nhà đầu tư bị thua lỗ nặng là trung bình giá giảm. Vậy vì sao chúng ta lại bị thua lỗ nặng theo trung bình giá giảm như vậy? Bởi vì ở ờ, trong đầu tư chứng khoán thì đầu tư theo xu hướng là một yếu tố sống còn để chúng ta có thể thành công trên thị trường Tuy nhiên thì rất nhiều người nghĩ là khi mà cổ phiếu lao dốc giá rẻ thì chúng ta mua vào bởi vì chúng ta nghĩ là chúng ta có món vấn thời trong quá trình đầu tư của mình. Và đấy là cái nguyên nhân dẫn đến thất bại của 99% các nhà đầu tư. Và nếu các bạn có thể xem những cái tác phẩm kinh điển trong cái những cái cuốn sách phủ thủy chứng khoán hoặc là các bạn theo dõi những tác phẩm của Mark Mini, William Monell, uh, à, Soros hoặc là Liamore thì những cái xu hướng là một cái yếu tố quyết định khả năng thành công của các thiên tài chứng khoán như vậy và bạn biết rằng là họ chỉ đầu tư theo xu hướng đặc biệt là xu hướng của thị trung sau đó thì họ tìm ra những cổ phiếu uh, tốt nhất trong những dòng và họ chỉ tập trung vào những cái dòng có xu hướng tăng và cớ sao bạn lại đầu tư theo xu hướng giảm bạn biết rằng là đầu tư chứng khoán không phải là cứ nghe ai đó mách nước là bạn mua vào và cũng có rất nhiều người hỏi tôi rằng là à, có nên nghe mách nước của một ai đó để mua cổ phiếu hay không thì thực sự đây là một cái điều rất nguy hiểm bởi vì hành vi của các bạn kiến thức của các bạn cũng như là tầm của bạn không thể có thể theo kịp những người mà bạn có thể chia sẻ các bạn và thậm chí những người chia sẻ các bạn họ không có kiến thức thậm chí là họ cũng không thành công trên đường trường chứng khoán vậy bọn họ bạn theo họ thì điều gì sẽ xảy ra và bạn cần phải trang bị cho mình những kiến thức những kinh nghiệm trên đầu tư và có một cái nghịch lý nữa là phần lớn mọi người lại rất sợ phải nói về những thất bại của mình hoặc là học từ những thất bại của mình bởi vì thất bại thường người ta không muốn nói đến và đây chính là bài học quan trọng nhất trong quá trình đầu tư với nhà đầu tư thành công với những nhà đầu tư xuất sắc thì họ luôn luôn học những bài học từ những thất bại của họ và để các bạn có thể thành công thì bạn hãy đi tìm và trả lời xem là vì sao bạn thất bại và bạn học những cái thất bại của những nhà đầu tư thành công và họ xử lý thất bại như thế nào để bạn có thể học được những cái kinh nghiệm của họ và tránh cái thất bại sau này trong quá trình đầu tư chứng khoán và hôm nay tôi sẽ đưa cho các bạn hai cái kịch bản để các bạn biết là trong đầu tư chứng khoán nếu về góc độ nào đó thì bạn sẽ nhìn thấy là mọi thứ nó đều tuân theo quy luật cung cầu khi mà cổ phiếu chuyển từ nhà đầu tư nhỏ lẻ sang đầu tư nhà đầu tư lớn hay chúng ta gọi là big boy thì cổ phiếu sẽ có xuống tăng và ngược lại cổ phiếu chuyển từ nhà đầu tư lớn hay là big boy sang nhà đầu tư nhỏ lẻ thì cổ phiếu sẽ giảm và những điều đó chúng ta cần phải dựa vào một trong những quy luật quan trọng nhất trong đầu tư tài chính hoặc là bất cứ lĩnh vực nào liên quan đến mua bán thì các bạn biết rằng đó là quy luật cung cầu quy luật nỗ lực thành công và quy luật nhân quả à, quy luật nhân quả ở đây nói cách đơn giản đó là mọi cái đi lên nó để có nguyên nhân ở đó có thể là do doanh nghiệp đó có sản phẩm mới có ban lãnh đạo mới có cái ký kết một hợp đồng mới thì đó là nguyên nhân hoặc là những cổ phiếu nó giảm gần như là lao dốc hoặc là thị trường lao lao dốc nó cũng phải đều có nguyên nhân nào đó dẫn đến cổ phiếu có có thể bị cắm đầu bởi có thể bị giám đốc bị bắt có thể là doanh nghiệp bị phá sản hoặc có một số nguyên nhân nào đó mà chúng ta không thể biết nên chính vì vậy thì à, cái quy luật đó nó liên quan đến à, quy luật cung cầu mà chúng ta à, thấy được trên thị trường và để đảm bảo cái việc mà chúng ta mua đúng cổ phiếu thì chúng ta phải kết hợp à, những giá trị đó là mua những cổ phiếu mà có tốc tốc độ tăng trưởng nhanh kết hợp với những cái chiến lược đầu tư kỹ thuật nữa thì tôi tin chắc rằng với những nhà đầu tư dù là uh, ít kinh nghiệm hoặc là những nhà đầu tư không phải là giỏi lắm cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền trong lực đầu tư chứng khoán và bây giờ tôi sẽ cho các bạn hiểu rõ được là uh, thực ra thì trong thị trường chứng khoán như bạn biết đây là một cái biểu đồ trong VSA nó đều có những cái giai đoạn trong giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn tích lũy ở đây thì chúng ta gọi là giai đoạn A trước cái giai đoạn A thì chúng ta biết là sau khi mà thị trường giảm rất sâu hoặc là có những đợt mà bán tháo ở SC này chúng ta gọi là bán tháo gần như là sàn liên tục giảm sàn liên tục và chúng ta đã thấy có những sóng hồi tức là sau đó thì nó tạo ra sóng hồi tăng rất mạnh và sau sóng hồi đấy nó có quá trình test tức là kiểm tra xem cái lượng uh, cung cầu cân bằng ra sao trước khi có một nhịp tăng mạnh nữa và thị trường chúng ta đang ở trong giai đoạn này ạ đang trong giai đoạn mà chúng ta gọi là tạo ra cái sóng hồi thứ hai này và bạn biết rằng sau sóng hồi thứ hai này thì thị trường sẽ bước vào những cái giai đoạn có thể điều chỉnh ờ, một số cổ phiếu hoặc là một số cái đoạn thì thị trường có thể điều chỉnh mạnh thậm chí là gãy cả cái vùng hỗ trợ nhưng trong giai đoạn này thì ờ, theo cái quan điểm của Dũng thì khả năng giảm sâu giảm mạnh sẽ khó có thể xảy ra bởi vì kinh tế chúng ta đang hưởng lợi rất nhiều uh, từ chúng ta đã chiến thắng Covid trong thời gian ngắn hoặc là chúng ta thấy là có một làn sóng đầu tư nước ngoài đang có dục dịch chuyển vào Việt Nam lạm phát ở Việt Nam chúng ta cũng đang được cải thiện rất rõ tỷ giá thì chúng ta cũng đang được uh, điều hành rất tốt và rất nhiều yếu tố khác nó làm cho uh, thị trường chứng khoán chúng ta đang được hưởng lợi so với rất nhiều nền kinh tế khác rất nhiều uh, tuy nhiên thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục uh, nghiên cứu từng bước tại vì tôi không đoán thị trường ở giai đoạn tiếp theo mà chúng ta hãy uh, tiếp tục uh, nghiên cứu từng bước một để với các nhà đầu tư nhỏ lẻ với nhà đầu tư cá nhân họ sẽ nắm được và đến bước nào thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn lúc đó và thị trường chúng ta đang ở cái giai đoạn sau khi mà test và đang quá trình hồi nhịp thứ hai và bạn cũng đã thấy rằng thị trường khi nó là đỉnh các cổ phiếu là đỉnh thì ờ, chúng ta sẽ có thấy được cái biểu đồ tiếp theo đó là quá, quá trình BC này quá trình quá mua à, quá mua là lúc mà thường thì các cổ phiếu có thông tin ra rất tích cực hoặc là nó có một yếu tố nào đó nó tạo ra một quá trình tăng tốc hay chúng ta gọi là vùng quá mua và phần lớn thì các nhà đầu tư của chúng ta thì ờ, lại thấy là cái vùng này là chúng ta đã đang hưng phấn đang sung sướng mất tục độ và rất nhiều người mua các cổ phiếu đặc biệt nếu các bạn đang theo dõi như cổ phiếu HPG à, kết quả kinh doanh khá tốt này kinh đưa ra kế hoạch cũng khá tuyệt vời này rất nhiều yếu tố khác mà làm cho cổ phiếu HPG gần như được người người quan tâm nhiều người theo dõi và các bạn biết rằng là với những cái giai đoạn này thì thường thì các thông tin bao giờ cũng ra tích cực và chúng ta biết rằng là với các cổ phiếu chúng ta à, thông thường thì à, ở cái à, biểu đồ này thì nó cũng có ở đây chúng ta thấy là cũng là năm giai đoạn nhưng với cái thị trường của chúng ta thì trong cái biểu đồ này nó nó không phải là à, phản ánh hết mà nó tôi muốn nói các bạn nó là khi mà thị trường đạt đỉnh á, thì nó sẽ có sự dao động rất mạnh à, đỉnh ngắn hạn hay đỉnh dài hạn nó cũng tương tự như vậy nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải biết rằng là với những cái biến động mạnh lao động mạnh thì chúng ta cần phải thoát ra và đứng ngoài thị trường tránh trường hợp là chúng ta giống như con ếch khi mà ngồi trong cái nồi nước sôi khi nước sôi đun thì bạn biết là con ếch nó có thân nhiệt tức là nó có thể cân bằng thân nhiệt so với nước sôi và chính vì vậy có thể một ngày nào nào đó con ếch sẽ một lúc nào đó con ếch sẽ bị luộc chín và bản thân các nhà đầu tư chúng ta cũng tương tự như vậy thường là khi mà chúng ta mua thì chúng ta thấy rằng uh, kể cả cổ phiếu lỗ hay là cổ phiếu tăng thì thường đa phần mọi người cũng giống như con ếch ạ mọi người cứ tiếp tục kỳ vọng kỳ vọng kỳ vọng đến lúc mà cổ phiếu giảm mà chúng ta không chịu được thì lúc đó chúng ta đã cháy tài khoản mất rồi nếu các bạn uh, có thể luôn liên tưởng đến chính bản thân mình thì tôi biết rằng là có rất nhiều người thậm chí là cực kỳ nhiều các nhà đầu tư mới tham gia thị trường đang ở trạng thái như vậy ok và chúng ta sẽ nói một chút về cái thị trường chung để các bạn sẽ thấy rằng là uh, ở giai đoạn mà chúng ta trong quá trình qua bán hay là quá trình SC ở trong VSA nó phản ánh là những cái giai đoạn của các big boy hay là các nhà tạo lập họ biến động như nào họ rũ bỏ ra sao họ tích lũy như nào và đó là những cái bài học mà chúng ta cần phải nắm rõ và bạn biết rằng thị trường chúng ta đang trong quá trình tích lũy khá tốt sau đó thì có một nhịp tăng trong cái nhịp tăng này thì chúng ta đang thấy là những cái quá trình tiếp tục trong cái giai đoạn ngắn và chúng ta có thể thấy rằng là nó có thể uh, xảy ra tăng một hai phiên có thể ba bốn phiên uh, nữa là thị trường chúng ta sẽ đến một cái vùng kháng cự rất là mạnh khi mà đến vùng kháng cự rất mạnh thì điều đầu tiên chúng ta thấy rằng sẽ có sự dao động rất lớn bởi vì phần lớn các cổ phiếu nó sẽ bước vào giai đoạn quá mua chúng ta đang thấy là vn index cũng tương tự như vậy nó đang tiến vào một cái giai đoạn uh, mà chúng ta thấy là vùng uh, kháng cự khá mạnh trong quá trình tích lũy thì thường nó sẽ đến với vùng kháng cự nó tạo ra những cú dao động rất là lớn và đặc biệt là những cái cái bước nhảy giá rất là cao nên chính vì vậy thì thường chúng ta hay bị mắc những cái lỗi rất là cơ bản trong việc đầu tư và thường thì các bạn biết rằng là nếu thiếu kinh nghiệm thì đa phần mọi người sẽ mua ở trên vùng trên cái vùng cao nhất như này bởi vì chúng ta lúc đấy chúng ta đang hưng phấn hoặc là chúng ta đang không mua được cổ phiếu ở đoạn này ở đây tôi cũng muốn nói các bạn là các bạn không được phép tham gia giai đoạn này mà tôi chỉ muốn nói các bạn đó là các bạn cần phải nắm rõ các cổ phiếu nó đang nằm ở phân khúc nào như hôm trước tôi nói các bạn đó là cổ phiếu là VHM ở đây tôi muốn phân tích cho các bạn để các bạn hiểu rõ được cái hành vi của cổ phiếu thôi còn bây giờ chia sẻ cho các bạn ở trong đoạn này về uh, khuyến nghị thì có lẽ là thời điểm này nó là một thời điểm rất nhạy cảm nên uh, xin phép Dũng sẽ không khuyến nghị cho chọn này nhưng sẽ Dũng sẽ phân tích để chúng ta sẽ nắm rõ được cái hành trình của cổ phiếu lên được chẳng hạn bạn biết rằng là trong A thì đây là một quá trình bứt phá đi lên với khối lượng và giá tăng mạnh để vượt qua đỉnh và sau khi vượt qua đỉnh thì bao giờ cổ phiếu cũng sẽ test lại thì bạn có thể có điểm mua tiếp theo ở đây điểm mua tiếp theo bạn có thể sau khi mà cổ phiếu test này hay chúng ta gọi điều chỉnh này thì chúng ta có cái điểm mua số 2 là điểm mua này và thông thường sau khi điểm mua số 2 này thì cổ phiếu đã tăng quá cái, những cái nền này quá cao thì chúng ta sẽ không mua nữa à, cho dù là các bạn biết rằng là sau những cái giai đoạn này cổ phiếu có thể tăng à, rất mạnh trong một hai phiên tới nhưng tuy nhiên để chúng ta mua ở những cái vùng này thì thường là chúng ta sẽ rất rủi ro trong quá trình đầu tư của mình nên chính vì vậy thì chúng ta hạn chế mua ở trong vùng này và với những ai đã mua vùng này rồi thì chúng ta sẽ có thể kiên nhẫn bởi vì chúng ta thấy là sau khi T4 về thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng một chút và chúng ta cũng có một chút lo lắng khi mà cổ phiếu có thể à, vào cái vùng mà chúng ta bị thua lỗ một ít hoặc là một số các bạn mua ở đây thì chúng ta có để đủ tự tin hơn nhưng rõ ràng là chúng ta thấy rằng là những cái điểm nhấn này khối lượng này nó cho chúng ta thấy rằng dòng tiền lớn ở trong ngắn hạn đang đi vào rất là mạnh nên chính vì vậy thì chúng ta cũng không nên quá lo lắng này bán ra quá sớm và chúng ta hãy đợi kết thúc chu kỳ vì chu kỳ của nó cũng đang sắp đến rồi và nó sẽ có những phiên mà tạo ra khối lượng rất lớn và gia tăng mạnh để trước khi nó chuyển sang một cái giai đoạn à, tiếp theo nó là có đầu tiên nó sẽ là phân phối mà một cổ phiếu sẽ chuyển sang loại tích lũy và tăng tiếp một cổ phiếu thì nó sẽ uh, không uh, tích lũy mà nó sẽ lại tiếp tục đà lao dốc nên chính vì vậy việc mua bán là chúng ta phải hiểu rõ phân khúc của từng cổ phiếu à, chúng ta cũng sẽ thấy rằng những cổ phiếu như là HPG do rất nhiều người khi mà nhìn thấy những cái cổ phiếu như này thì chúng ta sẽ tiếc bởi vì nếu chúng ta mua ở đây chúng ta cũng có tiền hoặc là chúng ta mua ở đây hoặc một số anh chị em ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta phải bán ra nhưng tiếp tục cổ phiếu lên và chúng ta lại tiếp bởi vì này trong cái đoạn này thì để cổ phiếu này có thể lại chúng ta gọi là bán ra được thì rõ ràng nó cần rất nhiều thời gian những cái đây thì chúng ta lại gọi là một cái cổ phiếu lao dốc hình chữ V đây là một chữ V khi nó vượt qua kháng cự này này bao giờ nó sẽ nếu cổ phiếu mạnh nó sẽ vượt qua và nó có quá trình uh, biến động rất mạnh hay là chúng ta gọi là những cái quá trình dao động rất mạnh ở đây nên chính vì vậy trong vùng này chúng ta hạn chế giao dịch và thậm chí là chúng ta bán ra bởi vì những cổ phiếu này là những cổ phiếu dẫn đầu và nó đã kết thúc chu kỳ của, của cái thị trường chung được của thị trường chung trong những cổ phiếu dẫn đầu nha các bạn biết rằng là nó sẽ có từng lớp một và những cổ phiếu FPT cũng tương tự như vậy tôi đã chia sẻ à, ờ, nhưng bạn ờ, đã thấy rằng là nó sẽ có thể có những phiên tăng và chúng ta lấy vùng này sẽ rộng rất lớn và ở đây các bạn sẽ thấy rằng là những cổ phiếu mà ờ, chúng ta thấy là phân lớp thứ hai đó là những cổ phiếu Vietcombank cũng đang là cái phân lớp thứ hai cũng tăng khá mạnh và không còn nhiều dư địa nữa à, Techcombank chúng ta cũng đã thấy rồi tại vì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là mọi thứ nó đang ở cái phân lớp thứ hai những cái cổ phiếu mà phân lớp thứ ba như bạn thấy hôm nay thì VPBank cũng tăng khá mạnh tức là cái đoạn này là những cổ phiếu này có thể là chạy nốt chu kỳ khi mà có cái điểm nhấn chúng ta ở đấy những điểm mua ở đây hoặc là những điểm nhấn mua ở đây à, tiếp theo chúng ta có những cổ phiếu thế giới di động các bạn cũng đang thấy là cổ phiếu đang tích lũy khá tốt và nó đang có những cái điểm nhấn khi mà cổ phiếu này có sự xác nhận khối lượng lớn thì các bạn có thể tham gia còn trong trường hợp mà nó chưa đủ điều kiện thì các bạn có thể đứng ngoài bởi vì uh, đây là một điểm nhấn nhưng tuy nhiên khối lượng nó không đạt thì rõ ràng nó rất nhiều thời gian để tích lũy và bạn chỉ có thể tham gia khi cái cổ phiếu này xác nhận tăng rất mạnh ở ờ, ngoài ra thì chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác ở những phân khúc mà hiện tại chúng ta thấy cổ phiếu chưa tăng như là cổ phiếu uh, ờ, PNG Ờ, một số các bạn thì có nói rằng là PNG ở đây các bạn thấy là bản thân khi mà tham gia Dũng đã mua ở đây à, mua ở đây thì độ an toàn sẽ cao hơn rất nhiều so với các cổ phiếu khác bởi vì nó đã có quá trình rũ bỏ và tăng vậy trong cái nhịp tiếp theo nhà đầu tư mua đã mua giai đoạn này thì chúng ta có thể mua thêm một cái nhịp nữa khi mà giá của lượng tăng mạnh một số anh chị em sẽ rất khó để mua khi mà cổ phiếu đã tăng thêm cái nhịp nhịp hai nhịp ba và chúng ta sẽ rất khó để Ờ, có lợi nhuận khi mà T4 tại vì cái thời gian nó là T4 nên chỉ vậy việc mà chúng ta mua đúng điểm mua đây là điểm mua hoặc là chúng ta có thể mua thêm một điểm này khi mà chúng ta có vị thế này độ an toàn rất cao uh, và một số anh chị em nếu mà chúng ta có thể mua chúng ta mua một phần rất nhỏ ở đây bởi vì vị thế này là chúng ta đã có một cái vị thế trước vị thế chắc chắn hơn trước nên chính vì mua thêm vị thế khi mà có sự xác nhận thì nó độ an toàn cao hơn à, vì sao chúng ta lại không mua khi cổ phiếu hoặc là những cái đợt giảm này nó giảm bởi vì thứ nhất là khi mà mua giá giảm này các bạn sẽ biết rằng là cái khả năng rủi ro của chúng ta sẽ rất cao bởi vì có rất nhiều trường hợp cổ phiếu sẽ quay trở lại và lao dốc xuống đáy và các bạn biết rằng là nếu các bạn mua khi mà nó vượt thoát lên đây thì rõ ràng ở phía trên này cái vùng kháng cự chúng ta gọi là vùng kháng cự sẽ là rất yếu và dưới này nó từ vùng hỗ trợ luôn cho chúng ta những cái nhịp mà chúng ta có thể lấy ở ờ, độ an toàn rất cao so với cái quá trình chúng ta mua à, chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu nữa như là SZC cũng tương tự như vậy các bạn thấy là một cổ phiếu SZC cũng có một cái điểm mua một số các bạn hỏi điểm mua nhưng cái quá trình mà ở đây chúng tôi thấy là khá lọc nên nếu trong trường hợp thì tôi sẽ đợi thêm quá trình tích lũy để chúng ta có thể mua cái nhịp sau hơn và còn rất nhiều cổ phiếu khác mà tôi muốn chia sẻ trong cái nhịp này nhưng ở đây tôi không muốn nói các bạn là có tham gia mà những cổ phiếu tôi chia sẻ hay không mà các bạn cần phải hiểu rõ được vì sao tôi lại mua tiếp tục mua những cái cổ phiếu mà uh, tôi chia sẻ với những cái điều kiện rất là khắt khe thay vì uh, ai đó mách nước hay là thay vì một cái điều kiện uh, cổ phiếu này chia cổ tức uh, một số các bạn một bạn có hỏi tôi là cổ phiếu VE là chia cổ tức do một ai đó nói thì tôi mới nói các bạn đó là là nếu các bạn nghe một ai đó mách nước để mua một cổ phiếu nào đó thì thực sự đó là rất nguy hiểm và sớm muộn các bạn sẽ thất bại bởi vì trong 10 lần bạn chỉ sai một lần thôi là bạn có thể thất bại rất là lớn nên chính vì vậy thì thay vì bạn đi nghe mách nước của ai đó thì bạn hãy học cho mình hãy kiếm cho mình một cái hệ thống đầu tư chắc chắn để bạn có thể thành công thị trường à, một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng uh, buổi tối hôm nay và chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui và xin hẹn gặp lại các bạn trong cái chương trình tiếp theo xin cảm ơn